mình được có hai đo Bro, we are here with some knowledge. Để ta ta ta chỉ được vào con chó này. Trong ngàn đây, mỗi người ta cho ta. Okay. đi bán còn bán ngon rồi lấy chết mẹ cái lời qua đâu qua đây nha rồi tụi con đã làm cho lại làm cho hoài đúng không điểm mày tao sáng nay tao đang đi cùng ông bất ngờ lên đó ngờ mà số ai cũng em luôn Đồ, yeah, à, có thằng lên đó. dear boy, so good to see you, so good. Hold me. Yeah, look, man. are very honored oh, you are Employee of the Month. Huh? Anyway, congratulations. It wasn't easy picking a winner. Oh, yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the children. But I got a move life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do. Oh, mày đang lên cầu thang tao ném vào vừa qua bà mờ nữa phải đã choáng con lên bà mờ ăn vậy nè có con thơ đây tao còn phải choáng nè có con thơ rồi choáng rồi đó never took you to be all hairstylist type bitch and now it's starting to make sense nó đang lên kia bắn kia đủ mẹ bắn gì bắn con cái thì người zalo ok gì hết Surrender to these traps is much easier, trust me. เข้าไปพี่จับเข้าไปจิกมังกรแมงมังกรตั้งเข้าไปการนั้นเจ้าของการนั้นก่อนตลาดนั้นนะวะไปหาละแล้วก่อนล้างเลยหรือยิงแหมเลย Wasn't that motherfucker who took the bike that SA dude? Fuck, homie. I don't want no unnecessary bullshit, alright? Shit. This is efficiency of brain cells. you just put a dub down on this body. gonna be ashamed. Ơi, nó to đi rồi má. Đấy, đồ quá nhưng mà mình. Đồ quá, sao hai thằng John hả? Tụi mày hai là John luôn kìa. Ờ, một thằng lên đây rồi nè, nó phá rồi. Làm đồ ở đây đồ quá. À, con nhà chơi rồi, có Fuck you get that from? my life don't know about the boy with the eye from around the way. He was slanging for him, and then he got what was coming, right? That was different. Tao, mày chạy á, đang đi, tao cào. Tao nói tao đứng lại được không? Tao đang đi á, mày đứng lại tao mày dính bỏ tao bỏ tao đi lên rồi mày cứ đi sát người tao hiểu Hey, what's up, homie? You alright? Anh kêu đi, gót kêu đi, đúng rồi Ờ, giờ gót kêu đi, đúng quá Thầy, đúng rồi, cái con 60 ca luôn à Ờ, 11 ờ, ca, 12 ca là 8 có 4, chứ chết rồi 12 ca mẫu đó Tao còn đang là 1 giờ 71 ca rồi Tao có 6 mà Ghê không? Thằng ghê Có Béo gì? Dạ, đồng bài tao cho ăn và 8 kêu là ngon rồi Kêu chị bắn cái nào không kìa. Nó lên đây kìa. Đủ quá. Thôi đủ quá. Lỡ tay lỡ tay á. Thằng lồn nó lại mới lưu lắm. Con hơn rồi. Tao bắn mấy trăm máu này. Đồ hóa tao bắn mấy trăm máu. Đừng là cuộc. Là làm bên kia bắn mấy phải tao bắn rồi. Mày cứ cứ bắn được nhiều nữa. Lâm lên. Lâm lên. Lồn lâm đủ quá. Nó kêu là tao rồi, đủ bè con cố cào Cào đó là do Thịt mẹ trong ghê Man, I don't tao lên để cào tôi Tao cào luôn ờ, mẹ nè, đây tao á Tao, à đây đây Mình là gì của đâu, coi đâu team. đi. cần nữa đâu cho câu rồi. Makes a difference. Hey, hey, hey, hold up. Ờ, lên bóng như đường này one of these motherfuckers. rồi đi qua tiếp theo lựa ra thế đấy qua lại nó tưởng tụi mày bắn tao chứ đúng không thằng này mình vào thằng này mở đỏ thì ngắm đi chưa mở đỏ thì cho vui đó đấu đơn lên đơn lên mày đá tay một viên mà đá đơn lên thân tôi hôi lộn mại lên không biết tạo mà bóng cái nhưng mà anh em có lên thì ấy là anh em có lên thì để nó không quay trong quay tay được quá tổng có lên trong được không ờ năm thằng đây ngầu má thằng nào cảm ơn rồi tên một trăm thằng luôn á đi qua không khi nào phải phải lên có khi nào ra một trăm thằng nào mà không cho cái một trăm ra